Một ngày trời trong và không một gợt mây Đó là khởi đầu cho một đêm trong Hoàng hôn buông xuống Những ánh đèn màu cam lần lượt thi nhau tỏa sáng khắp khu phố Tạo nên một bầu trời màu hực như hơi ngả xanh thơm Đó lúc này ánh trăng đang lên từ từ Bắt đầu từ màu cam rồi chuyển sang màu trắng Càng lên cam, trăng càng sáng Cuối ngày, đèn điện kết thúc chu trình làm việc của ngày hôm đó Lúc đó là 23 giờ Không còn quá nhiều những ánh sáng nhân tạo Gần như chỉ còn lại ánh trăng Ánh trăng sáng đến mức nhìn thấy rõ toàn cảnh mà không cần một bóng đèn nào. Nó còn soi sáng qua cả những chiếc khe ở lan can và cả cái cửa sổ chưa đóng nữa. Tôi đã say đắm trong ánh trăng lúc nào không hay.